Alo, à, vâng xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến toàn thể quý anh chị em cũng như là toàn thể các bạn nhé. Và xin được cảm ơn tất cả anh em đã bớt chút thời gian công việc của mình lên theo dõi video tham khảo chốt số cầu kèo của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Hiện tại thì đồng hồ cũng đã điểm sang đó là 17 giờ 40 phút rồi buổi chiều tối thứ bảy ngày mùng 6 tháng 5 nhé. Thì quý anh chị em cũng như các bạn đã và đang theo dõi video tham khảo chốt số cho ngày mùng 7 tháng 5 năm 2023, tức là chủ nhật đúng không ạ? Thì à, chúng ta cũng tranh thủ bớt chút thời gian nhỉ tầm ba bốn phút nhá để à, mình xin phép được thống kê lại cái kết quả mà ngày hôm nay và để xem rằng là chúng ta đã đạt được những gì thành hạ gặt hái được những cái thành công hay là cái thay thất bại ngày hôm nay nhé <clears throat> thời tiết hiện tại cũng khá là nóng anh em ạ miền trung cũng khá là nóng cho nên là cái sức khỏe nó không được đảm bảo cho nên anh em cũng để ý chút sức khỏe nhé thì ở trên đường cầu à, zalo ngày hôm nay thì à, mình đã chốt cho tất cả anh em những cái đường cầu cho hai đài thực đấy là mình chỉ chốt hai đường cầu cho hai đài thôi mình chốt uh, đài Đà Nẵng và đài Quảng Ngãi thì uh, đầu tiên chắc là xin được chúc mừng anh em Quảng Đà Nẵng trước nhỉ về đường cầu Đà Nẵng thì mình chốt vào lúc 16 giờ này không một phút ngày mùng 6 tháng 5 năm 2023 Bạch thủ là 65 ba chân lô đó là 556 xin lỗi em bạch thủ là 56 ba chân lô đó là 556 và 656 nhé thì kết quả kết quả đã trả thưởng xong cho tất cả anh em rồi còn 56 của chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 3.1 nhá Giải 3.1 đã nổ cho tất cả anh em đó là con bạch thủ 56 kèm theo đó bội số đó là 715 71656 đúng không ạ? Thì đồng nghĩa việc chúng ta đã hoàn thành đó là con 56 à, xuất sắc này. Và thứ hai nữa đó là con 656 bội số đó là ba chân lô mình đã chốt cho tất cả anh em và cũng đã chiến thắng với cái giải ba chân lô nhá <coughs> Kết quả là ngày hôm nay thì à, nói lên được cái sự cố gắng cũng như là cái sự miệt mài tìm kiếm những đầu những đường cầu kèo mà chúng tôi đã gửi đến cho tất cả anh em và thực sự là kết quả ngày hôm nay cũng rất là tuyệt vời <clears throat> như vậy là chúng ta đang có những cái chuỗi ngày phải nói là hết sức là tuyệt vời nhá đấy xin được chúc mừng bạn là trọng khánh được chưa bạn khánh và bạn trọng khánh ra thì có bạn là huy hoàng đây là những bạn à, theo bên mình cũng khá là lâu rồi <clears throat> theo như là bạn huy hoàng này này bạn huy hoàng thì theo bên mình thật sự là rất là lâu rồi này Ngày hôm nay thì bạn Huy Hoàng đánh 800 điểm anh em ạ. Vẫn là đường cầu Đà Nẵng. Mình chốt vào lúc 16 giờ 02 phút ngày 6 tháng 5 đúng không ạ? Bạch thủ vẫn là bạch thủ con 56. Ba chân lô vẫn là 556 và 656. Cầu VIP phải nổ cho tất cả anh em. Đây, cũng rất là tuyệt vời. Kết quả anh em đã biết rồi. 56 chúng ta có 56 ba chân lô đó là 656 chúng ta cũng đã nổ 656 cho tất cả anh em nhé. Đấy, kết quả rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời thật sự là ngày hôm nay thì chúng tôi cảm thấy rất là vui bởi vì thời tiết nắng nóng nhưng mà cái kết quả thì thì đã át đi cái sự nắng nóng của chúng ta rồi bởi vì ngày hôm nay thật sự là rất là vui tuy rằng là không được lô tô hai nhảy như ngày hôm qua ngày hôm qua thì à, mình đã chốt cho anh em những con số lô tô hai nháy thì rất là tuyệt vời ngày hôm qua là đài à, của đài hai nháy mình chốt cho nào Gia Lai đấy hôm qua đài Gia Lai và Ninh Thuận thì mình đã chốt cho anh em con 23 nổ hai nháy rồi ngày hôm nay thì bạn Huy Hoàng tiếp tục là vào đài chính là đài Đà Nẵng thì đã nổ 56 nhá rất tuyệt vời đúng không đây ngoài ra thì bạn à, Phạm Thanh Hưng <coughs> bạn à, Phạm Thanh Hưng thì ngày hôm nay tức là cái thời điểm hiện tại thì bạn ấy là ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi ngày thứ ba bạn vào bên mình và ba ngày bạn ấy đều vào mỗi ngày là 2.000 điểm đấy 2.000 điểm Ngày hôm nay thì bạn tiếp tục vào đường cầu 2.000 điểm này. Hôm qua thì bạn vào Gia Lai 2.000 điểm, con 23 nổ hai nhánh thì bạn đã được 4.000 điểm rồi. Thì ngày nay tiếp tục là bạn vào 2.000 điểm với đài Đà Nẵng nhé. Miền chốt vào lúc 16 giờ 03 phút ngày mùng 6 tháng 5 này. Bạch thủ là 56, ba chân lô vẫn là 556 và 656 nhé. Đây. 56 có 56. ba chân lô 656 chúng ta cũng đã có 656 được chưa? Quá là tuyệt vời. <coughs> Như vậy là xin được chúc mừng bạn Phạm Thanh Hưng nhé với đường cầu 2.000 điểm ngày hôm nay. Đây, mình cho các bạn xem hôm qua là bạn vào này. Hôm qua là bạn vào Gia Lai này, đây ngày hôm qua này, kết quả ngày mùng 5 tháng 5 này. Bạn vào Gia Lai này. Đấy, thì anh em có thể quay trở lại kết quả của ngày hôm qua anh em có thể thấy kết quả của ngày mùng 5 ấy. Còn 32 à, chúng ta đủ hai nhảy rồi. Thì hôm qua là bạn đã vào 2.000 à, điểm là vị trí là bạn đã được đó là 4.000 điểm rồi. Đây, hôm qua là bạn vào 2.000 điểm ngày hôm nay tiếp tục 2.000 điểm nữa Vậy là 3 ngày gần đây nhất là tính là bạn vào 3 ngày rồi, mỗi ngày 2.000 điểm và ngày nào cũng chiến thắng cả. Xin được chúc mừng bạn là Phạm Thanh Hưng nhé. Tiếp theo là đến đường cầu của Đài Quảng Ngãi và mình chốt cho anh em này. Quảng Ngãi thì à, mình chốt vẫn là đường cầu Bạch Thủ và ba chân lô. Về đường cầu Quảng Ngãi thì mình chốt Bạch Thủ 07. Mình chốt vào lúc 16 giờ 05 phút ngày mùng 6 tháng 5 đây anh em này. Được chưa? Bạch Thủ 07, ba chân lô đó là 807 và 907 cầu vip phải nổ cho tất cả anh em được chưa 07 chúng ta ở vị trí đó là vị trí giải 4.2 nhé thực tế là nó nó về sớm hơn so với đài à, Đà Nẵng anh em ạ nhưng Quảng Ngãi là ngày hôm nay là một đường cầu hai nháy đúng không ạ Quảng Ngãi ngày hôm nay một đường cầu hai nháy cho đài cho Bạch Thủ 07 này <coughs> hôm qua thì mình chốt đài Gia Lai một số anh em chơi đài Gia Lai ngày hôm qua nổ hai nháy nhưng ngày hôm nay nhưng lại một số anh em chơi Gia Lai hôm qua lại chơi Đà Nẵng thì ngày hôm nay chỉ nổ một nhảy thôi nhưng mà một số anh em chơi hôm qua đài Ninh Thuận Ninh Thuận thì mình chốt đường cầu đó là hôm qua thì nổ một nhảy thôi nhưng ngày hôm nay thì một số anh em hôm qua chơi Ninh Thuận đã chuyển sang chơi Quảng Ngãi thì lại được hai nhảy đấy bây giờ chúng ta đã bù đắp cho nhau rồi đúng không ạ bù đắp cho nhau rồi đây nhá bạch thủ 07 chúng ta có 07 nổ hai nháy ba chân lô 807 và 907 chúng ta cũng đã có đó là 807 nhá đây 807 đây bội số của vị trí giải 4.2 đó là 32807 <coughs> chỉ tiếc một chút là ở vị trí giải số bội số giải 4.7 thì à, nổ ra 407 đấy thì à, nói chung là kết quả nó rất ok rồi đúng không ạ chúng ta nổ 07 hai nháy và ba chân lô của chúng ta đó là 807 cũng đã hoàn thành cho tất cả anh em đấy thì à, Quảng Ngãi thì ngày nay ít thôi mình đếm kiểm thống kê lại thì có 4 năm anh em thôi 4 năm anh em vào Quảng Ngãi thôi đây ngoài bạn Minh Phúc ra thì có bạn là Gia Bảo à? Gia Bảo thì cũng mới vào bên mình thôi tính ra bạn cũng mới vào bên mình <clears throat> bạn là bạn à, Gia Bảo thì bảo vào mạnh không biết là vào bao nhiêu đây đây nhá vẫn là đường cầu và vẫn là những con số mình chốt cho anh em Đài Quảng Ngãi ngày mùng 6 tháng 5 16 giờ 05 phút Bạch Thủ vẫn là Bạch Thủ 07 ba chân lô vẫn là 807 và 907 Được chưa? Đây cầu VIP phải nổi cho tất cả anh em mà vip quá cho nên là chúng ta ngày hôm nay nổ hai nhảy liên tục anh em ạ 07 07 hai nhảy chúng ta thì đều ở đường cầu giải 4 nhá giải 4.2 và giải 4.7 đây 07 này 07 này 807 này dạ như vậy là kết quả ở trên đường cầu Zalo của chúng ta ngày hôm nay đã làm cũng như là đã giúp đỡ cho tất cả anh em tính tổng ngày hôm nay có đâu đó là 41 anh em tổng cộng là 41 anh em tham gia đường cầu của chúng tôi đấy thì cũng rất là tuyệt vời và thật sự rất là may mắn bởi vì là chúng ta đã gặt hái được những cái thành công nhất định trong khoảng thời gian vừa qua nhất là ở trên nhóm Zalo cầu ký của chúng ta đang có những cái chuỗi ngày ăn thông thật sự rất là ấn tượng anh em ạ rất là ấn tượng một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em nhé được chưa thời gian không cho phép cho nên là mình cũng chỉ đưa năm sáu anh em lên thôi để cho mọi người có thể được chúc mừng và hy vọng rằng là những cái đường cầu chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng rực rỡ và mang về cho anh em thật nhiều những thắng lợi và đặc biệt là anh em loạn cầu ví số thua tha nợ nần không tự tin vào những con số mình chốt ở trên video thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua đội ngũ Zalo bên mình sẽ chốt số và gửi đến cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt nhất có thể để anh em có thể có vốn cũng như là anh em có thể có khoản kinh phí để chúng ta có thể trang trải trong cuộc sống đúng không ạ cầu thì à, chúng tôi đã cố gắng và tìm hiểu cũng như là tìm tòi những cái đường cầu tốt cho tất cả anh em rồi và việc còn lại tất cả anh em thì anh em theo dõi video bên mình thì vui lòng để lại cho bên mình một lượt like và hãy nhớ là đăng ký lại kênh để nhận những cái đường cầu cũng như là những cái con số tốt nhất mỗi ngày mà mình gửi đến cho tất cả anh em nhé đặc biệt thì à, công việc khó khăn nhất như là soi cầu này chốt số này làm video lên kênh thì chúng tôi đã làm rồi ở việc còn lại tất cả anh em thì anh em có thể là bớt chút thời gian 5-7 phút thôi chúng ta có thể là theo dõi video bên mình ủng hộ những con số bên mình cũng như là tham khảo được những cái đường cầu mà mình chốt cho tất cả anh em và chúng ta đều hướng đó là tới những cái chiến thắng đúng không ạ cho nên là rất là mong anh em tạo điều kiện cho mình bằng à, ấn những nút like anh em nhé được chưa ở trên video thì à, ngày hôm nay mình chốt cho tất cả anh em thì à, mình chỉ là thống kê sơ qua một chút thôi ngày hôm nay thì chúng ta đã không hoàn thành với những đường cầu ở trên video thì cũng rất là đáng tiếc tuy rằng là đường cầu trên à, video thì chúng ta đã không hoàn thành nhưng mà ở trên đường cầu zalo thì anh em cũng đã thấy rồi đúng không ạ chúng ta đã chiến thắng rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời thì à, bước sang ngày mai đúng nhỉ ngày mai thì à, chúng ta có ba đài chúng ta có đài khánh hòa chúng ta có con tum và chúng ta có thừa thiên huế đúng không ạ đấy thì chắc là mình cũng xin phép được thống kê và chốt số cho tất cả anh em cho ba đài cho ngày mai Đấy, chốt số cho anh em để anh em có thể là tham gia cũng như có thể lựa chọn những cái đường cầu cho riêng mình nhé đặc biệt là anh em cứ theo dõi video và tất nhiên rồi những cái đường cầu anh em chốt mình chốt thì anh em trùng cầu kết cầu thì anh em có thể xuống tiền cho mình không trùng cầu không kết cầu thì anh em nên dừng mức tham khảo thôi được chưa anh em không nên quá kỳ vọng vào những con số ở trên video bởi vì là chúng tôi cũng nhắc nhở tất cả anh em rất là nhiều lần rồi bởi vì là những con số ở trên này thì là những con số tham khảo thôi mình chốt cho anh em bắt cho anh em bằng những cái đường cầu mà chúng tôi tìm hiểu thì và tất nhiên là chúng ta sẽ đều hy vọng là sẽ chiến thắng đúng không ạ <clears throat> anh em đợi một chút nhé mạng hiện tại thì nó rất là kém bởi vì là hiện tại thì mạng của mình nó đang gặp một số vấn đề cho nên là lót nó cũng khá là kém <clears throat> ok đây là bảng tần suất lô tô của khánh hòa nhé đây tần suất lô tô khánh hòa này thì à, mình sẽ gửi đến cho tất cả anh em hai cặp số để anh em có thể lựa chọn và hai cặp số này cho ngày mai thì à, anh em lưu ý nhé có những cái đường cầu cũng như những cặp số rất là đẹp và cũng có những con số mà chúng ta có thể gãy cầu bất cứ lúc nào cho nên anh em phải thật sự cân nhắc nếu như mà anh em thật sự trùng cầu với những con số mình chốt thì anh em có thể xuống tiền được chưa không trùng cầu thì anh em có thể dừng mức tham khảo cho mình thôi được chưa Đầu tiên thì mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ đó là cặp 26 và 62 nhé. Cặp song thủ lô tô sẽ là cặp 26 và 62 được chưa? Đấy. Còn đường cầu bạch thủ thì mình sẽ lọc cho anh em ở cặp đó là cặp 5665 nhé. Cặp 5665 thì mình sẽ bắt cho anh em đó con bạch thủ 56. Bạch thủ 56 và song thủ đó là 2662 và tất nhiên rồi anh em nếu như anh em có thể thích 65 thì anh em có thể đánh cho mình thêm 65 nữa còn riêng cặp 5665 này cho đài à, Khánh Hòa thì mình sẽ lựa chọn cho anh em là con 56 thôi đấy mình sẽ lựa chọn cho anh em 56 còn nếu như mà anh em thích cả cặp thì anh em có thể vào hoàn toàn hoàn toàn anh em có thể vào cả cặp cho mình nhá được chưa ngày mai là ngày mùng 7 tháng 5 này Khánh Hòa Bạch Thủ 56 song thủ lô tô sẽ là 2662 được chưa tiếp theo đến với đài con tum cho tất cả anh em như vậy là anh em Khánh Hòa mình đã tham khảo xong rồi và tiếp theo sẽ đến với đài à, con tum nhé về đài con tum thì à, mình cũng sẽ xin phép anh em mình sẽ tham khảo cho anh em hai cặp số để cho anh em có thể lựa chọn Khánh Hòa con tum đây đây là bảng tần suất của đài con tum nhé <clears throat> mình cũng sẽ tham khảo cho anh em hai cặp số để anh em có thể lựa chọn cho ngày mai cho đài con tum đầu tiên thì à, sẽ là một cặp mình nghĩ là rất là ổn thật sự sẽ rất là ổn nếu như mà anh em có thể thật sự nó rất là ổn đấy nhá rất là ổn cho những anh em trùng cầu với mình còn những anh em không trùng cầu thì anh em có thể dừng mức tham khảo cho mình thôi được chưa đó là cặp 17 và 71 cho đài con tum mình sẽ bắt cho anh em cặp song thủ là 17 71 này đấy 17 71 thì thật sự là mình nói rồi nó rất là ổn và anh em nếu như mà anh em mà không thích cặp này thì anh em có thể là, là lưu lại trong điện thoại hoặc là anh em có thể ghi ra giấy để anh em có thể cuối giờ anh em có thể tham khảo rằng à kênh này nó bắt cặp 17 nó rất là tự tin và đã chiến thắng ngày hôm nay được chưa 10771 đó là cặp song thủ <coughs> còn bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em là con bạch thủ 915 đấy ạ bạch thủ 915 và song thủ là 1771 cho đài con tum 95 này song thủ là 1771 này đấy song thủ 1771 này và cuối cùng đó là đến với anh em đài Huế nhé về đường cầu của anh em Đài Huế thì mình sẽ chọn lọc cho anh em cũng chỉ là hai đường cầu thôi và hai cặp số để cho anh em có thể tham khảo. <coughs> Đây là bảng à, tần suất lô tô của Đài Thừa Thiên Huế anh em nhé, bảng tần suất của Đài Thừa Thiên Huế này. Thì à, mình sẽ lọc cho anh em và lựa chọn cho anh em đó là cặp 0880 là cặp song thủ lô tô để anh em có thể lựa chọn. Thì thời gian ở đây thì bên mình à, bắt cái vấn đề đầu không đuôi không nó nó nó rất là yếu thật sự là cầu chúng ta thì được không được không rất là kém nhưng mà riêng cặp 0880 thì ngày mai thì mình cũng thấy khá là tự tin khá là tự tin để gửi đến cho tất cả anh em cặp này và anh em có thể hoàn toàn đồng thuận với mình bằng cách anh em có thể lưu lại cặp 0880 hoặc là anh em có thể đánh nhẹ vui chơi thả đá bị hơi cho mình nhé được chưa bạch thủ lô tô là con bạch thủ 51 và song thủ là 0880 hai cặp này cho đại Huế ngày mai nhé 0880 và 1551 được chưa đây mình sẽ chốt số cho tất cả anh em luôn 1551 thì mình sẽ bắt cho anh em bạch thủ 51 này song thủ lại sẽ là 0880 bao lô cho tất cả anh em ba đài cho ngày mai thì mình sẽ gửi đến cho anh em một con duy nhất đó là con 43 à, và đó là dàn à, đầu đuôi 10 số là cặp 0440 này 1771 này 2442 này 3993 này và cặp cuối cùng đó là cặp 4664 nhá. Đây là dàn lô số tham khảo. Mình chốt và tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mùng 7 tháng 5. Bôi đỏ lên cho anh em dễ nhìn nhá. Anh em trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền cùng mình, không trùng cầu không kết cầu anh em dừng mức tham khảo thôi bởi vì là những con số ở trên video thì anh em phải lưu ý và một số anh em đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian vừa qua anh em đã biết rồi cầu của chúng ta thường là cầu công khai cầu tham khảo cho nên cái tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ là 50 50 cho tất cả anh em nếu như mà anh em kết cầu của mình thì anh em có thể xuống tiền không kết cầu thì anh em dừng bước tham khảo thôi không nên chơi to quất lớn vào những con số ở trên video và đặc biệt là anh em <clears throat> nếu mà kết <clears throat> thì anh em đánh nhẹ vui chơi tà đá bị hơi thôi nhá anh em lưu ý cho mình nhé